Thank you. Hiện tại thì chợ nổi Cái Răng là một chợ lớn và tiêu biểu cho vùng Tây Nam Bộ với khoảng 3 đến 400 ghe học mỗi ngày. Thời điểm hoàn hảo nhất để tham quan chợ nổi Cái Răng là từ 5 đến 6 giờ sáng. Và ok, hãy cùng chúng mình bắt đầu khám phá chợ nổi Cái Răng nào. Như các bạn nhìn thấy ở đây thì sẽ có 6 tour mỗi tour sẽ khác nhau về thời gian và giá cả thế nên là các bạn hãy chọn cái nào mà cảm thấy phù hợp với bản thân nhé còn bọn mình thì lựa chọn tour thứ hai Giờ thì bắt đầu đi tham quan chợ nổi cái răng thôi nào Điểm đặc trưng đặc sắc nhất của chợ nổi cái răng mà người ta thường gọi đó chính là bốn treo Không biết là các bạn có tò mò bốn treo là gì không? Ok, treo thứ nhất, treo gì bán nấy Thì nghe các bạn cũng đoán được đúng không nào? Đó là trên thuyền, trên ghe họ có cái gì thì họ sẽ treo lên một cây tre dài khoảng 3 đến 5 mét Và họ thường gọi là cây bẹo Cách thứ hai, treo mà không bán. Đó là những hộ gia đình có vài thế hệ sống trên ghe thì với họ ghe thuyền chính là nhà và với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì họ sẽ treo quần áo của mọi người lên để phơi nắng tất nhiên thì quần áo thì họ sẽ không bán rồi xuống bình tĩnh nhá báo cho mình bò xuống mất từ từ nhá căng thẳng quá ai da Ui, về đây là an toàn rồi treo thứ ba không treo mà bán những chiếc thuyền nhỏ len lỏi phục vụ khách đi chợ và khách tham quan các mặt hàng như là ăn uống này bánh này vỏ này hủ tiếu cà phê thì những thứ này thì thật sự mà nói thì khó có thể treo lên được Đây là sữa đậu nè Sữa <laughs> đậu nướng nè Việt Nam mới quay Cảm nhận của anh Cảm nhận của anh về bún riêu Ăn khá là bún riêu À ok, riêu à? Ok Nó là riêu Rất là riêu luôn Và treo thứ tư, treo cái này nhưng bán cái khác nghe khá là hay ho đúng không tức là trên cây bẹo của họ thì sẽ không treo nông sản trái cây mà sẽ treo một tấm lá lợp hoặc một cái tàu lá dừa thì ý ở đây có thể hiểu là họ muốn bán chính cái tàu cái thuyền cái ghe của họ đấy các bạn đã hiểu được bốn treo là gì chưa Bây giờ thì mình sẽ ghé lên ờ, một chiếc Mình không biết là gọi là gì nữa Bây giờ mình sẽ ghé lên một nhà để xem xem là đặc sản có những cái gì nhá tại vì chân nó chân nó dài à dạ <laughs> ăn thử đi chị cứ dùng thử lại cái món nghe vô kiều nữ chân dài các anh có thử không dạ. kiều nữ chân dài kiều nữ gì chân dài <laughs> đây con đây là con gì đấy nhái á nhái thử dạ, thôi bỏ đi không, không sợ nhái đâu thử dạ. rất nhiều loại cá quả dừa <laughs> bánh hỏi dạ lạ ghê ta chuối à đặc sản miền tây sau khi tham quan một hồi thì bọn mình <laughs> không mua được cái gì bây giờ thì sẽ quay trở lại dứa nè dứa nè nhưng trong đây người ta gọi là thơm nhá trái thơm buồn nhưng mà cảm giác hơi xanh nhở không biết là vào bên kia bán cái gì khu này là bán bán thơm đúng không nãy trên kia bán dưa hấu ở trái thơm ngoài bắc mình gọi là trái dứa này được gọi là lò hủ tiếu các bạn ạ Còn uh, chắc chắn là sẽ là bán nhiều hủ tiếu rồi <laughs> dưới chân cầu đâu đâu đâu đâu đâu chợ à tôi hủ tiếu bánh lọt bánh lọt ừ. đấy đẩy xô xô wow. cháy phòng cháy lắm chừng đèn bữa nay chị em nào biết Hello Như vậy với 300.000 thì 6 đội mình đã được trải nghiệm khám phá chợ nổi cái răng, lầu tiếu, và ngắm nhìn nếp sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Nếu có cơ hội thì chắc chắn là mình sẽ quay lại đây một lần nữa. giờ mới là gần 7 rưỡi và mình đã kết thúc hành trình Thì bây giờ đi đâu tiếp Và chắc có lẽ là chiều nay bọn mình sẽ quay trở lại Sài Gòn Và cảm ơn các bạn đã xem clip của mình Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like, share và nhấn vào chuông kênh của mình nha Tại vì mình sẽ quay trở lại vào các video sau vào mỗi thứ bảy hàng tuần Bye bye